cầm tiền tiêu tiền không? Có nhiều này nhiều à, gửi anh 500 nghìn để mai à, phụ giúp thì à, bà con giúp đỡ gia đình nu ấy mua thức ăn về. Cảm ơn nhá. Rồi thôi nhá. Cảm ơn nhá. Xin chào quý vị và tất cả các bạn à, Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình Hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại uh, khu vực thôn Rằng Păng thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái à, Đứng bên cạnh Giang là Giang cũng xin giới thiệu luôn đây là anh Chu làm ở bên uh, xã bên, uh, à, xã Độ Phó à, Hai là anh Châu là Giàng A Châu là trưởng thôn ở thôn Rằng Păng này và thôn Giàng Bằng này là thuộc thôn cũng dạng là xa gần xa nhất của xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái hôm nay Giang vào đây là cùng à, anh Dương Tú Phong vào đây Đấy, hiện tại anh Dương Tú Phong là đang có việc một chút thì uh, Giang lên đây thì cũng được uh, anh Chu và anh Châu giới thiệu cho Giang biết về một cái hoàn cảnh trên thôn Giàng Bằng này này và hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì uh, Giang xin mời tất cả quý vị cũng như các bạn là cùng theo dõi video Giang sẽ dẫn mọi người vào trong đó để tìm hiểu hoàn cảnh của cháu nhé cháu xin nhé đúng không ờ ôi trời ôi trời ôi trời nhé <laughs> ôi trời <laughs> nó còn ngại Dân Châu ơi Đấy thì à, anh à, Dương Tu Phong cũng đã lên rồi Anh em thì à, bây giờ thì Giang sẽ dẫn mọi người vào thăm hoàn cảnh của em Nu nhé có anh Châu trưởng thôn này lấy được đấy. Ờ, anh Chu. chú đâu rồi? Anh Chu ơi. <laughs> vệ sinh à? À rồi đây. À vâng vâng. À Thôi anh ờ, để dẫn ờ, mọi người nhỉ xuống cùng em để để thăm hỏi hoàn cảnh của cháu nào. Đây là khu vực uh, thôn Giàng Pàng này buổi sáng mình với anh Dương là đêm qua là ngủ lại đây Do đường xa mình không quay về được ấy Nên là cảnh trên này ấy, buổi sáng rất, rất là mát mẻ, yên bình luôn Thôn Giàng Pàng này thì theo như Giang Thị Hiểu có hỏi qua anh uh, chú nha trưởng thôn là biết được thôn này 80 hộ Tổng là 80 hộ đây đây nhà nhà em nuôi đúng không anh à đây à, à. đây theo chú giới thiệu đây là nhà của em nu đây căn một căn nhà lá nhỏ nhỏ khoảng chừng 20 mét vuông thôi không được uh, rộng lắm ở trên bản này thì uh, hầu như là 100 trăm là không có điện quốc gia đâu quý vị nhé đường uh, đi vào bản này khá là xa luôn chừng hai hơn 20 cây số mình mới vào đến bản này cơ giờ mình sẽ cùng các anh vào trong để thăm hỏi hoàn cảnh của nu nhé Ồ, oh, căn nhà rất là lùm xùm bé à. chào em nhá ở trong nhà tối đấy nhà nu không có điện nữa cơ ôm luôn thì à, đứng ở ngoài này sáng hơn thì ra cũng sẽ hỏi thăm một chút ờ, anh anh Dương Tu Phong Đấy là là anh Châu ở đây thì em muốn hỏi cái hoàn cảnh anh Dương với lại là anh Châu có thể à, chia sẻ với mọi người biết được không hành của, của em nu ấy. Đây, à, thưa các bạn qua cái công tác đi lên trên vùng cao trên này thì mình vô tình được đồng chí à, Chu và các lãnh đạo xã là à, cung cấp thông tin là có một cái trường hợp bé rất là à, thích đi học và ừ. rất là vẫn ham, muốn ham vươn lên trong cuộc sống nhưng vì uh, hoàn cảnh gia đình của em rất là khó khăn thì em nu lớn lên từ bé thì do cái cái giấy khai sinh của em nó không khớp là do là lúc khai là lúc à, lúc còn nhỏ nên mẹ em cũng bệnh tật nên lúc mà ở đây đi xuống ủy ban xã rất là xa à, ủy ban cũng có nhắc làm nhưng mà do gia đình nên là em không có cái giấy khai sinh nên không à. đi học được từ lúc mẫu giáo cho nên là khi mẹ em à, mất cách đây ở à, năm 2000 bao, à, bao nhiêu anh Châu nhỉ 14 à? Ừ, 14. À 14 thì cách đây mới chắc là 7 8 năm rồi thì từ đấy thì em, em lớn lên thì với hoàn cảnh bố của em là hơn 60 tuổi thì rất ờ, yếu và có mất sức lao động mà người cũng không được bình thường cho nên là em quyết định ở nhà là đi chăn trâu thuê à, và à, đi đào măng với người ta ừ. làm cái gì đấy để để mình đổi lấy quần áo để mặc nên quần áo em là thì ừ. ví dụ là em không theo không dệt được thì ừ. em phải đi làm thăm trâu thuê hay là gì đấy để em đổi lại để lấy quần áo và ừ. em ờ, đi ờ, đổi những cái măng để mình lấy gạo hoặc là, là mình đi chăn trâu thuê để mình lấy cái tiền nữa để mình ờ, nuôi sống gia đình để biết sâu hơn về cái hoàn cảnh như này thì mình cũng lại phải hỏi thêm đồng chí trưởng thôn châu ừ. Thế gia đình nhà nhà nhà Nu này thì uh, sinh được mấy người con à? Báo cáo các anh là nhà này thì sinh có một cháu này thôi. À là một Mày cháu em... là, là em Nu rồi thôi. Đấy à là không không còn ai không còn vâng, em trên không có anh nữa còn anh chị cũng chẳng có em nữa. Ừ. nó có các anh là đến em nu này rất là khó khăn hoàn cảnh từ sống từ phát hiện thì cái thế hệ mẹ thì cũng ốm yếu ừ. ốm yếu xong là lại à, chữa thì cũng bao nhiêu không không không khỏi được mẹ lại mất đi rồi vâng, còn vâng. em ấy bố em ấy thì bố thì cũng kiểu dở dở ơ ưng ấy cũng không không ừ. đi làm được cái gì và em thì cũng mới đầu khó khăn cho nên bây giờ không biết có cái nhòn nhền vào đâu được ừ. nhòn vào đâu được chỗ em thì ở cho ở dưới đây gần đây thì cũng có chú nó để giúp đỡ với lại thỉnh thoảng cho cơm nó ăn cho ừ. gạo nó bố con mẹ ừ. con à, hai bố con thôi ừ. cũng không đi nhờ ở đâu được bây giờ gia đình nhà thì cũng rách này nhưng không có ừ. cái nguồn nào để xã mấy thôn thì cũng không có có cái nguồn nào để hỗ trợ được ừ. ông nồng các cái lòng hỏa tân nhà tân à, quan tân ừ. có người nhà ừ. ổn định thì là đến tạo điều kiện cho nó con cuộc sống khăn trang lên một tí dạ, dạ, dạ. Thì qua chia sẻ của anh Châu thì biết được hoàn cảnh của em Nu là là mẹ là mất ờ, lúc mà Nu còn ờ, năm 2014 rồi, vâng. được 7 8 năm rồi. Nu và hiện tại là con một trong gia đình là phải nuôi một người cha bố là là cái thần kinh nó ổn định ấy thì mình gọi là lúc tỉnh lúc không đúng không thì rất là khó khăn về bản thân là trụ cột gia đình thì nuôi là phải nuôi à, à cha già này rồi là phải lo từ à, cái công việc ăn uống nội trợ gia đình hầu như là toàn bộ là bà nu hết thì còn hàng ngày à, bà con hàng xóm thì cũng giúp đỡ gia đình là có gạo ai có gì cho đó thì đấy là căn nhà của em nu biết sử dụng đồng tiền không chắc biết chứ à, vẫn biết về cái à, là tiền vẫn biết là mặt tiền là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền đúng không ờ. à. đây à nó à, cứ đi nằm người mua đồ đấy Ồ, ừ. ờ. thế trong nhà à, nuôi em thì còn có thức ăn không? Còn còn đồ ăn không? Trong nhà à, Bà nó chắc cũng không nói được thấy thầy thầy nu không học kinh kinh mà nhờ bé <laughs> nên ra giờ khó hàng hàng năm đó dân gian nó hay ờ, là dân là một con nào im mua ờ. chú lấy xem đi chờ lúa nó im mua quá có thín ừ. nó ờ, qua nó cho một bao thóc à. sát cho nó ăn được có à. gì à còn ờ, hôm qua là anh em giúp đỡ đó tức là bắt trang với cháu cha ừ. hai chú ờ, đều là giúp đỡ cho thôi ừ. không có một cái gì không có cái của gì riêng anh chưa anh triệu em lấy ví em đưa đưa cho nu này 500 nghìn để anh đưa cho 500 nghìn xong là mua thức ăn nhá đồ uống nhá anh vâng, à, vâng. như này là trong quá trình mà mà, mà ấy mà mà không có hiện tại thì chứ trước anh hỗ trợ trước à? và anh uh, Dương thì uh, bản thân dạ, Giang cũng biết được dạ. một uh, Giang thì, uh, Giang uh, cũng uh, xin uh, chia sẻ với quý vị cả các bạn là là gia đình nhà em Nu ấy thì hoàn cảnh với lại là các anh ở đây cũng được chia sẻ với lại anh uh, Dương đã chia sẻ rồi thì chắc trong thời gian tới thì anh Dương sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình chúng tôi làm những ngôi nhà nó nhỏ hiện tại thì em chưa có một cái gì trong nhà hoàn cảnh thì sẽ gửi cho em gia đình nó 500 nghìn để em ấy cầm và mua thức ăn sinh hoạt hàng ngày nhá, cô nhé phải là tay ngồi tay ngồi cầm tiền tiêu tiền không tay không nếu mà nu biết tiêu thì cứ dùng mà tiêu thôi vẫn biết đấy gì Ờ, thế thì tí cho chú với lại bố mẹ nó vâng. Ờ, để mua sắm chuẩn bị. À. chưa có cái khởi nhân rồi mà có ra ra dưới là khó tay cho nhưng mà em biết tiêu thì cứ cầm đấy. Ờ. tiêu hoặc mua thức ăn nhưng cái này đồ mình dùng hàng ngày ấy ừ. nhá thì ra cũng gửi món quà của cô Nhàn Vũ để cho hỗ trợ cho em Nu là trong thời gian tới này là em sẽ sẽ Ờ, Dương à, Phong này sẽ giúp gia đình em Nu một chút đấy thì mình phải cứu đói gia đình trước căn nhà nó rất là nhỏ trong nhà nó hơi tối một chút mình à, đi quanh căn nhà các cô đến rất là đông đây bà con à, hàng xóm năm giềng của em Nu ấy căn nhà mình đi quanh căn nhà cho quý vị và các bạn cùng xem ấy. Đây là căn nhà của em Lu Nhà nó nhỏ nhỏ khoảng chừng 20 mét vuông thôi Nói chung là rất là nhỏ Bé Đây là hai bố con ở trong căn nhà như này Đấy, Hoàn cảnh nói chung là mình lên thì thấy là Rất là thương thương em Nu khi mà được mọi người chia sẻ hoàn cảnh của em ấy Hiện tại là phải à, ở với bố, mẹ thì mất à, Một mình em là ấy là không có anh chị em gì cả giờ lại hàng ngày em đi chăn trâu này cắt cỏ lấy măng đổi lấy tiền để có thể là mua gạo thức ăn giúp uh, ờ, phụ giúp gia đình bố thì trên này làm nhà xây thì không được nhà lá ghép rất là xa khó chỉ làm nhà gỗ khi mà bà con có gỗ đây thì uh, mua gỗ của bà con đây về mình có thể làm Thực ra cũng uh, mong là cái hoàn cảnh của em Nu này trong thời gian tới là là sẽ uh, được các nhà hảo tâm bên anh Dương là giúp đỡ còn uh, ờ, thân Giang là quý vị uh, và các bạn ai mà mong muốn ủng hộ thêm cho em Nu uh, giúp em Nu trong quá trình mà ấy uh, khó khăn này thì có thể liên lạc cho Giang đây là phía bên trong nhà em nu nhá quý vị tất cả các bạn nhé thì căn nhà của em cũng ờ, rơi về chừng là ờ, mươi mét vuông thôi cả bếp này hai bố con thì ờ, chỉ ở trong một cái ngôi nhà rất là nhỏ xíu và một cái giường này nhà thì lợp bằng lá cọ nên là cũng rất là lâu rồi chung là cuộc sống hàng ngày của em nu thì em đi lấy măng em vừa đi lấy măng về em chưa chuẩn bị nấu cơm hai bố con ăn đây măng hàng ngày em đi lấy với lại là công việc em đi chăn trâu thuê ấy. có bà con ở đây là mặc trâu có bò này nhờ em đó thì ta sẽ cho gạo cho mắm muối này mì chính này giúp gia đình em nu hai bố con mà mẹ em mình đã mất rồi chung là rất là nhỏ à, Giang cũng mong là trong thời gian tới thì Nu sẽ có một cái căn nhà nó tốt hơn một chút và có gì đó để phát triển kinh tế cho bố con đấy hơi tối một chút tại vì trên này không có điện